乱打。 lùng mà người ở đâu ra sao trông cứ đẹp đẹp lạ trông đẹp đẹp lùng rõ ràng cô chín riêng rõ ràng cô chín riêng vợ chồng sòng cô mới xa luyện khúc lâm the xinh xinh khác con vẫn ở trên non du con giàu dinh suối gầy đàn văng văng êm tai quỳ thần phục trước trước gầy gầy 감사합니다. ba mươi mùng một hôm rằm mười tư ai tâm thành cô sẽ ban ban cho đời ấm no cho buồn cho bán khắp lời trần gian trần gian ai biết cô bên cô mời ban ra một buông phương hội họp để đa tháng ngày cô bé ban cho tiền tốt mà lụa dày bồng lộc cho lắm về lấy lại nhiều Bạn cho đồng lại nhất nhất ra nhiều bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái có năm, xưa thành đồng con khuya sớm không tờ ba mươi mùng một mười tư hôm rằm ba mươi mùng một hôm rằm mười tư cô đẹp như tôi miên đủ ba bên xây đền mộng lập lầu